để biết về thực trạng tệ hại của các quan chức cấp cao nhà cầm quyền Việt Nam và trong đó có cả những ủy viên Bộ Chính trị như vậy. Chào cả nhà nhá. Bây giờ mình đang ở trên ờ, chỗ Ủy ban dân Ủy ban nhân dân ờ, huyện Hải Đức và Hội đồng dân huyện Hải Đức nhá. Hôm nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ có tiếp xúc cử tri ở đây. Tuy nhiên là các lực lượng công an và các cái đơn vị chấp pháp ở đây là đeo khẩu trang và không cho người dân chúng tôi vào được tiếp xúc cử tri tại huyện Hải Đức hôm nay nhá. Bà con chia sẻ cho tôi. Đề nghị à, đề nghị các anh các chị à, à, công an đây cho tôi hỏi là vì sao mà chúng tôi không được vào để tiếp xúc cử tri đối với việc mà bí thư Vương Đình Huệ hôm nay tiếp xúc tại đây. Anh chị nào có ờ, trách nhiệm thì ra trả lời cho tôi câu hỏi này Đây là trụ sở của Ủy ban Nhân dân Hội đồng Nhân dân không phải nhà của các anh các chị Có có thông báo tiếp xúc cử tri ở đây của ờ, Bí thư thành ủy thì người dân chúng tôi hộ khẩu Hà Nội và có bức xúc ở đây mới vào đây để xin xin gặp ờ, và, và tiếp xúc cử tri vậy thì tại sao ở đây tất cả các anh các chị lại là các anh các anh anh định làm gì đấy ạ? À? Hả? Cứ để cái cứ kệ cho nó lục đi, cứ kệ cho nó lục Tại sao lại không cho chúng tôi vào? Cứ để cho nó lục đi Tại sao cho không cho chúng tôi vào? Cứ để cho thằng nào lục đi Không, cứ để cho thằng nào lục đi Cứ để cho thằng nào lục đi Đúng rồi, tan xác. Đây là một buổi tiếp xúc cử tri công khai, tại sao không cho dân chúng tôi vào? Tôi xin hỏi các anh là hôm nay Hả? Đây là toàn bộ những người dân đây, dân có oan mới đến xin để tiếp xúc. Ai trả lời tôi biết được con về ạ. Đâu, đây những anh các chị ra là văn bản đi đại diện cho ủy ban à, tôi nhá hiện tại đang ở ở ủy ban nhân dân huyện nơi mà bí thư thành ủy là bí thư thành ủy là mới nhận chức vương đình huệ có buổi tiếp xúc cử tri ở đây tuy nhiên mà là lực lượng chấp pháp ở đây ngăn cản không cho người dân chúng tôi vào cũng giống như ngày 11 tháng 5 phiên xử Phiên tòa xử chị Huệ Như công khai tại ờ, Tòa án dân huyện Sóc Sơn đã đổ hàng nghìn người ờ, công an và ờ, mặc thường phục đeo khẩu trang ra để ngăn không cho dạ vâng. người dân chúng tôi dạ vâng. vào tiếp xúc cũng như là vào dự tòa. Thì bây giờ cho chúng tôi biết ai có trách nhiệm ở đây trả lời cho chúng tôi vì sao không cho dân vào để tiếp xúc của chị. Ai là người... Chị mong cộng đồng chia sẻ. cái gì cái gì cái gì cái gì chúng tôi đang hỏi văn bản nào ai ký quyết định cấm ngăn cản à. tôi không thấy ai trả lời cái gì cái gì cái gì cái gì định làm biệt cái gì chứ để dân như thế này là không thể được dân chết đói chết khát cũng vì những người làm sai đây thì dân mới phải như thế này không làm gì dân khổ thì không như thế này các bạn nhìn nhá, toàn những gương mặt ưu tú nhá, ăn cơm dân mặc áo dân nhá, đối xử với dân như vậy à? Hôm nay là buổi tiếp xúc công khai, có cái chỗ nào bảng nào cấm ở đây đâu? Hả? Có cái bảng nào cấm ở đây đâu làm sao? Chủ tình Hôm qua là tôi, anh chị đã giải thích rồi là đây là do anh chị sao có thể nếu anh chị không tiếp mà không tiếp ở đây thì bên kia có dây nóng. À, thưa với anh rằng cái văn bản của tôi xin tiếp xúc nha. sẽ... anh ơi bên kia là tiếp dân anh ạ à, còn đây là tiếp xúc cử tri anh đừng nhầm lẫn như vậy nhá tiếp dân tôi tiếp 4 năm nay rồi đã giải quyết được vấn đề của chúng tôi chưa anh anh là có chức vụ gì đây anh có bà bà chú ý hộ con cái cặp không là nó không là nó bỏ ma túy vào đấy không phải ra đuổi mà không cấm dân cái lệnh cấm dân này đấy ai là người cấm ai là người cấm tôi đang nói người ta livestream có một quyền hành gì cả đúng rồi không cướp được máy đâu đâu và nói thật không cướp được máy đâu tôi không cướp máy tan xác đấy đấy ở bên kia cách đây mấy uh, mấy bước chân thôi là trụ sở tiếp dân của ủy ban dân huyện chúng tôi không tiếp dân chúng tôi không tiếp ủy ban dân huyện nữa ủy ban nhân dân huyện này này ủy ban nhân dân huyện này nhá ừ. rất nhiều lần rồi mấy năm nay trời rồi không giải quyết cho người dân chúng tôi ở đây từ thành ủy thì chúng tôi mới lặn lội đường xa đến đây để xin vâng, tiếp nhá đây là đại biểu quốc hội là đại diện cho ai đại diện cho cơ quan ờ, cho cơ cho cho cơ quan công quyền hay là đại diện cho ai hả cứ quay đi cứ quay đi đại diện cho ai tao bảo vệ cho sai đâu tao chịu trách nhiệm cứ quay đi thằng nào đụng vào tao chịu trách nhiệm nào ok ok một mình cháu ở phiên tòa nghìn người cháu còn không sợ nữa là cho người dân đến bây giờ báo ra rồi năm người không có nhà ở mà chơi chịu đất dân vào nhá dân cái 5 tuổi đảng này của nhà nó đi đấu tranh để tụi mày tốn nước mắt tố cáo tôi không có làm ra được tố cáo tôi mày cho tao uống nước lọc đi sao không đây thì con con uống trước con trai con trai con trước không đây nhá dân khinh đến nói nước người ta còn không cần không thèm uống nhục thế đây các bạn ạ đây là những đang những một số đảng viên hơi bị bất chắc đang vì cái túi riêng của chúng nó lĩnh bợ những kẻ nào ôm chân những kẻ nào ôm giái những kẻ nào để hại dân bán nước ở tại huyện hoài đức thì những thằng nào đó ra mặt đi mày kiểm tra xem thằng này là thằng nào rồi về tao báo tao nhá người rồi ông ông ông dân này cũng hai cán bộ về bảy tám người ở xã thôi nhá làm việc mà trước sau cả thu hồi quản lý cho thuê mà nó vẫn không quản lý không thu hồi không cho thuê nó vẫn ngoài À anh ơi, anh đừng lấy nước cả vú lấp miệng ông như vậy. Không uống, không uống. Ông con thấy ông nói. Cho cháu đứng cháu quay cho. Tay em đứng em quay cho. Bảy nhảy giá tan. nhiều chưa? Nhiều like chưa? Sắp gần nghìn like rồi. Không cần thiết. Được chưa? Đây là nói tao có bà đây là vì dân nhé. Không vì nhà tôi nhá Đây là lấn chiếm đất của dân Tôi hỏi từ khóa chủ tịch luôn nhá Lý Văn Kiểu Một khóa là 5 năm Vương Thị An Một khóa 5 năm Vương Tất Cân Hai khóa mười năm Nguyễn Văn khóa năm năm Đây à Rất là chi là bảy nhảy Không thể chấp nhận được Có biết cái đất này như nào không? Đất bị hoài Ơi đâu mà phải nhục thế Tôi đâu mà phải nhục thế. tôi bảo ông về đâu về đâu. Đâu là đó. Ai là mặt tôi có thần linh quy phải quy, cái thằng Huệ là cái gì mà phải quy Không quy gì phải quy nhục bạn thế Kể cả ông nhỉ, ở trong này bây giờ ra đông nhỉ, nhiều ra phết nhà định cướp điện thoại tôi à Nhiều thế nhỉ? à, Định cướp điện thoại tôi à Quanh tôi về hai chục đồng chí đây nhỉ, hai ba chục đồng chí nhỉ, đẹp mặt Vui thật ờ, Ông cho đi thuế của nó đi, anh nó đi cắt chia cho các đồng chí công an ở đây cho nếu mà cho vào thì dân nói thì nó không có lỗi đông chưa trước sau trên dưới à đây là đông chưa đông chưa định làm gì hả định cướp điện thoại tôi à này các bạn nhìn này bắt đầu đổ ra hàng trăm người nhá đây đổ ra hàng trăm người này nhìn thấy chưa này này kinh chưa đông dã man chưa này ôi này kinh chưa các bạn nhìn nhá các bạn chia sẻ cho tôi chia sẻ và giao lưu luôn sang uh, youtube cho tôi nhá nhá ôi đông thế Mọi người nhìn đấy nhá, xung quanh tôi chúc hàng trăm người. Ờ, đây. Nhìn thấy chưa? Đông chưa? Rồi. Đây, mời chị ờ, ra tiếp dân. Mời chị vào phòng tiếp dân. Phòng tiếp dân ở đâu? Đấy, thì chị cứ đi, tôi không mời ở đây có phải vòng tiếp dân đâu anh bị nhầm mà đây là vỉa hè chứ anh đừng đủn tôi không ai đủn thủy đâu anh đừng đủn tôi không nhá đây phòng tiếp dân à đây là covid sao các anh lại dồn người dân một đống vào trông như dồn những cái người rẻ rách thế kia hả sao lại dồn nén là đủn dân như thế kia này nhìn nó này đây này các bạn nhìn thấy chưa đang dồn nén đùn nó đùn đẩy dân như thế này này đây thấy chưa đây các bạn nhìn đây tiếp xúc cử tri ờ, ở buổi tiếp xúc của bí thư thành người hà nội vương đình huệ đây dạ, đây cái chuyện gì nó xảy ra nó đang có chuyện gì ở cái trên đất nước ờ, này đây các bạn thêm nhá các bạn thêm các bạn chia sẻ nhá đây đủ người ờ, một đống ờ, tôi mệt quá một đống lúc nhúc này chị em là người dân này đùn đẩy người dân này kìa úi rồi sao vậy ô đây này sao vậy cô nó đủ không ạ à?